hỡi anh linh các anh hùng liệt sĩ lịch sử mấy ngàn năm giữ nước trải qua bao khói lửa binh đao giờ đây đất nước được thanh bình có công lao của biết bao thế hệ đã quên mình anh dũng hy sinh hồn tử sĩ dệt hùng thiêng sông núi Nay hầu thế tri ân nghĩ tới, Đốt hoa đăng phát nguyện cúng dường, Cầu tam bảo ở khắp mười phương, Phóng hào quang từ bi ra hồ. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm oanh liệt, bến sông Thạch Hãn đã đón nhận hàng vạn chiến sĩ quân giải phóng vượt sông dưới mưa bom bão đạn vào giữ thành cổ. Tuổi trẻ hừng hực khí thế, vì sự sống còn của quê hương thì đâu biết lo lắng cho mình. Các anh các chị chỉ vì tình yêu nước cháy bỏng mà sẵn sàng lao vào lửa đạn. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh để non sông được liền một giải, đất nước được giữ trọn hình hài đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh những người lính thành cổ năm xưa vẫn luôn còn mãi. Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thực hành lời Phật dạy về đền đáp tứ trọng ân, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng Chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa cùng hơn 200 chư đại đức tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư tăng chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu, thả hoa đăng tri ân bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị cái bổn phận của tất cả những người đệ tử Phật dù là tăng ni hay là Phật tử đều phải biết ơn đến những người đã ngã xuống, đã hy sinh để giữ gìn được nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc, của dân tộc. Thế thì trong những cái đền đáp cái sự hy sinh của những thế hệ đi trước thì có một việc đó là chúng ta à, làm lễ hồi hướng phước báu để cầu siêu độ cho tất cả anh linh của tất cả các thế hệ đã ngã xuống. Thì đó là một cái việc đền ơn đáp nghĩa và cũng là cái việc tri ân là cái việc mà những người con Phật luôn luôn phải khắc ghi à, trong cái quá trình tu tập. Vì biết ơn và đền ơn chính là tâm của người con Phật. Nếu người không biết ơn và không biết đền ơn thì người đó không xứng đáng là người con Phật. À, hôm nay là tôi thật tôi thấy rất là vinh dự và tự hào được tham dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ do câu lạc bộ à, Cúc Vàng cũng như chùa Ba Vàng tổ chức. Tôi thấy cái không khí vô cùng ấm áp và trang nghiêm à, về cái khâu tổ chức thì tôi thấy vô cùng là chú đáo và tận tâm tận tụy của các anh chị à, phục vụ cho cái lễ câu siêu này thì với bản thân cũng như cơ quan ủy ban mặt trận thị xã cũng được chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng hỗ trợ à, số tiền 30 triệu đồng để giúp cho các à, à, hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Thì tôi thấy đấy là một cái hoạt động ngoài cái hoạt động à, tặng quà cũng như xây dựng à, các công trình an sinh xã hội trên địa bàn thì là chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng cũng đã tặng cho nhiều đơn vị và các à, thân nhân các anh hùng liệt sĩ nhưng cũng như bà mẹ Việt Nam năm anh hùng ở xã Quảng Trị rất là nhiều phần quà có ý nghĩa và nhân cái dịp này thì hưởng đến ngày 22 tháng 12 thì đấy là một hoạt động tôi thấy vô cùng có ý nghĩa tôi thấy à, à rất là trân trọng cảm ơn là chùa Ba Vàng cũng như là câu lạc bộ quốc Vàng và tiếp tục mong được sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa từ chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ à, quốc Vàng trong thời gian tới. À, xin à, thay mặt cho các hộ gia đình nghèo cũng như gia đình chính sách trân trọng cảm ơn các ừ, tấm lòng vàng của các vị. Xin trân trọng cảm ơn. Các Phật tử trong câu lạc bộ quốc Vàng tổ chức lễ cầu siêu hay là luôn luôn hướng tới các anh hùng liệt sĩ để làm các nghi lễ cầu siêu là do là coi các anh hùng liệt sĩ như là tổ tiên của mình là những người đã lo cho mình giống như là cha mẹ mình tổ tiên mình lo cho mình mong muốn mình được hạnh phúc mong muốn mình được ấm lo vậy cho nên không những ngày hôm nay mà trước kia câu lạc bộ Cúc Vàng đã làm việc đó và mãi mãi về sau cũng làm việc đó. Luôn luôn coi anh hùng, liệt sĩ Ờ, chính là tổ tiên của mình, những người thân là quyến thuộc của mình. À, thật sự thì hôm nay cũng à, rất là hoan hỷ về có cơ duyên để à, và một cái duyên phúc rất là lớn để mình được à, về tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay và từ đầu buổi lễ đến bây giờ thì phải nói là cái cảm xúc lúc nào cũng uh, biết là chưa biết diễn tả là cái cảm xúc như nào thật sự là rất là xúc động à, và cũng cái à, trong cái buổi lễ ngày hôm nay và nhờ có cái buổi lễ ngày hôm nay à, mà giúp cho các phật tử à, bản thân là à, tôi là Phật tử nói riêng và tất cả các Phật tử của câu lạc bộ à, nhân dân à, người dân nói chung à, đã ghi nhớ và nhớ lại à, cái công ơn để luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để cho à, chúng tôi có được một cái cuộc sống hòa bình vui vẻ và hạnh phúc như cái thời bây giờ ạ. À, hôm nay có lẽ là thầy nghĩ rằng là trời cũng không có phụ cái lòng của các Phật tử. Cho nên thời tiết mặc dù ngày hôm qua và những ngày hôm trước là mưa rầm rè và mưa lớn và hôm nay dự báo là thời tiết cũng vẫn còn mưa còn mưa rất lớn đấy thế thế nhưng mà rất là lạ là đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu hưởng nắng chiều nay thì có lất phất một vài hạt mưa trước khi buổi lễ xảy ra và sau đó thì trời hoàn toàn thời tiết cực kỳ là đẹp vừa ấm áp nhưng lại cũng mát mẻ gió không lớn và đủ để làm cho không khí nó rất là rất là an lành đó thì thầy nghĩ rằng là từ tất cả những cái tấm lòng ờ, biết ơn đền ơn của tăng ni của phật tử đối với ờ, các anh hùng các liệt sĩ cho nên đã cảm ứng được một cái cái bầu trời một cái không khí rất tuyệt đẹp như thế này trong nắng gió miền đất lửa, phải chăng đang sáng lấp lánh những nụ cười thành cổ. Các anh, các chị đã ngã xuống vì đất mẹ thân thương. Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng công ơn to lớn của các anh, các chị vẫn còn mãi khắc ghi trong trang sử vàng dân tộc và trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước Xin đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ Thầy Thái Minh rất là mong muốn nhắn gửi đến tất cả nhân dân, Phật tử, đặc biệt là thế hệ trẻ của đất nước ta ngày nay ờ, phải luôn luôn khắc ghi những cái sự hy sinh mất mát của thế hệ cha ông đi trước đã mất biết bao nhiêu xương máu để có được cái mảnh đất quê hương độc lập tự do và hòa bình như thế này